bây giờ mình sẽ vào cái phần là hiện tại à, anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò hoặc là anh em muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn thì anh em biết một cái quy định trong nhóm của mình là anh em vào anh em phải đăng ký trang anh em mới chơi được thì anh em biết cái vấn đề mà đăng ký trang tại sao mình kêu anh em đăng ký trang mình phải cho tất cả anh em vào nhóm giống như anh em đánh kèo đi cái kèo giả tỷ như mình giả tỷ nha anh em cái kèo thằng Tottenham với thằng Southampton nè cái kèo này thằng Tottenham chấp một trái đi nhưng mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò nhiều khi anh em lại chơi cái mã kèo là 1,25 thì um, thằng thầu nó với lại con cò nó cái năng kèo lên cho tất cả anh em thì anh em bắt buộc anh em cũng phải đánh thì anh em đánh vậy em anh em đã mất like mà anh em còn bị bị thiệt thêm cái um, vấn đề về kèo nữa. Còn anh em chơi trong trang á, thì giống như kèo Tottenham chấp một trái nhưng mà anh em có thể đợi kèo ra sân chừng tầm 5 đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 hoặc 0.75 thì anh em vô kèo. Thì tỷ lệ thằng Tottenham nó ăn một không thì anh em cũng vẫn ăn được uh, nửa kèo hoặc anh em ăn đủ kèo. Thì cái đó là cái vấn đề lợi thế về cho tất cả anh em đang chơi trang. Còn anh em á còn anh em mà muốn chơi kèo gốc kèo thẻ thì anh em bên ngoài anh em đánh ngoài qua thầu qua cò không có những cái mã kèo đó hoặc kèo rung xây kèo rồi các kiểu anh em không đánh được nhưng mà anh em chơi trang cái mấy cái vấn đề đó là chỉ là chuyện nhỏ trong cái vấn đề chơi trang thôi anh em có thể chơi được tất cả kèo ném biên còn có kèo nữa mà anh em đội nào giao bóng trước nữa thì cũng rất là nhiều kèo bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em chơi những cái kèo phụ anh em kiếm lợi nhuận còn cao hơn những anh em đang chơi cái kèo chính nha thì đó là cái phần nhận định của mình à, đó là cái phần phiên tất cả anh em thì anh em nào muốn vào nhóm của mình chơi hoặc là đăng ký trang bên mình chơi luôn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo mình là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm mình đăng ký trang chơi luôn nha thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Everton diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 19 tháng 3 nha anh em thì còn đây là cái đội hình dự kiến của hai đội ra sân trong cái trận này thì anh em thấy bên phía Chelsea chơi với sơ đồ 433 hàng công cao nhất là Felix và cả Havertz thì um, hiện tại bên phía ờ, Everton chơi với sơ đồ 451 hoặc ờ, sơ đồ thủ nha anh em thì anh em cũng thấy hiện tại là bên phía um, Bên phía um, Chelsea đang có chấn thương rất là nhiều cầu thủ thì anh em thấy Thiago Silva cũng đang bị chấn thương và Mendy cũng bị chấn thương nha anh em. Thì trong cái trận đấu này có nhiều sự góp mặt quay trở lại của các cầu thủ trụ cột của Chelsea. Nhiều khi um, bây giờ cái đội hình dự kiến nó như vậy nhưng mà tới cái lúc mà đội hình chính thức á, thì nó sẽ tung mấy cái cầu thủ nó giống như có sự góp mặt của Ngolo Conte nè anh em hoặc là James hoặc là Sterling nè Mansion Mount nữa nè Aubameyang nữa nha anh em thì trận này đã sẽ có sự góp mặt của các cầu thủ trụ cột của Chelsea đã quay trở lại thì cái trận này Chelsea sẽ nắm chắc cái phần thắng trong tay mình rồi anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần bảng xếp hạng của hai đội nha thì Chelsea đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh nha anh em, đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Và có 37 điểm sau 26 vòng đấu thì đang kém thằng Fulham đứng trên ờ, vị trí thứ 9 với một trận nha anh em và đang cách biệt là hai điểm thì còn Everton đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 25 điểm sau 27 vòng đấu thì anh em thấy à, trên Everton chỉ cách cái vị trí đèn đỏ chỉ tầm một điểm với hai điểm thôi nè thì Everton vẫn còn đang có một sự đe dọa của vị trí đèn đỏ để tuột xuống uh, à, Championship đá nha anh em hạng nhất Anh nha thì bởi vậy Everton phải ráng đá một là thủ hòa hai là Everton thắng một vài trận nữa thì Everton mới nắm chắc được cái vé ở lại ngoài hàng Anh chứ không là sẽ tụt xuống ờ, dưới um, hạng nhất Anh nha thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì đội chủ nhà Chelsea trong 3 trận gần nhất thì anh em thấy Chelsea đã thắng thắng đủ 3 trận gần nhất là Chelsea thắng hết nha anh em thì ờ, trước đó trước đó thì cái phong độ của Chelsea tuy không tốt cho lắm thì à, trước đó Chelsea chỉ toàn thua và hòa còn những trận gần đây thì Chelsea đang dần lấy lại phong độ của mình là với lại vị thế của mình Chelsea đã anh em thấy Chelsea đã thắng 3 trận liền trên đấu trường ngoại hạng Anh và đấu trường cúp C1 luôn nha anh em thì anh em biết sao năm nay mình dự đoán là thằng Chelsea nó có sẽ vô địch cúp C1 tại sao mình lại dự đoán Chelsea sẽ vô địch cúp C1 thì anh em biết trên cái bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh Chelsea là không còn cái giá để đi vào cúp C1 nữa anh em thấy đang đứng cách cái vị trí thứ năm hoặc thứ tư trên bảng xếp hạng cách quá là xa thì um, trong khi đó Chelsea um, đang có cái lợi thế trên cúp C1 là Chelsea vào được vòng trong à vào vòng tứ kết rồi nha anh em thì um, tương lai tương lai là Chelsea um, sẽ vô địch cúp C1 thì dồn lực hết để đá cúp C1 còn ngoại hạng Anh thì Chelsea chỉ đá ờ, phập phờ cho qua trận thôi anh em tại sao Chelsea để thủ cúp C1 thì vô Chelsea đâu cần vé đâu anh em Chelsea nếu mà vô địch cúp C1 thì mùa sau Chelsea cần gì phải có vé mà để đi vào vòng trong thì Chelsea đã là đương kim vô địch đó thì tất nhiên phải có mặt rồi thì bởi vậy Chelsea đang quyết tâm lấy một cái tấm vé của cúp C1 luôn nha còn bên phía Everton thì anh em cũng thấy Everton trong cái chuỗi 10 trận gần nhất Everton đã thắng được 3 trận và để thua tới 6 trận và một trận trước uh, Nottingham Forest nha. Thì cái phong độ của Everton cũng đang không tốt cho mấy nha anh em. Còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Chelsea thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất Chelsea chơi trên sân nhà đã thắng hết 3 trận và hòa một trận và để thua một trận trước uh, Southampton nè anh em thì cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Chelsea đang rất là tốt nha thì anh em thấy nếu mà anh em xem những trận đấu qua của Chelsea thì Chelsea này đang rất là lên chân trở lại nha anh em thì quay lại cái giống như quay lại mà cái um, vị thế của mình vậy anh em Chelsea đang đá rất hay trong những trận vừa rồi nha còn bên phía anh em thấy bên phía Everton trong 5 trận gần nhất Everton chỉ toàn thua đấu trên sân khách nha anh em đấu trên sân khách 5 trận gần nhất thì Everton chỉ đối thua hết 4 trận và để vào một trận trước Nottingham Forest thì cái phong độ chơi trên sân khách của thằng à, Everton giống như bị rụt rè lo sợ vậy anh em không có đã, đã tập trung cho máy nha toàn thua thua với cái tỷ số cách biệt là từ hai bàn đến 4 bàn thì anh em thấy trong những trận gần nhất nha còn còn trong cái lịch sử đối đầu còn trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy Everton với Chelsea đang uh, gặp nhau ờ, trước đó thì trong 4 trận thì Chelsea đã thắng hai trận rồi nha anh em thì ờ, trận gần nhất là Chelsea thắng với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Everton thì mình sẽ tiến vào cái phần ờ, trận đó cho tất cả anh em xem luôn nha đây trận đó là Chelsea ăn với cái tỷ số là 1-0 trên sân khách nha thì trận đó Chelsea ăn 1-0 nhưng mà tỷ lệ kèo là chấp 1 luôn nha anh em là ăn 1-0 còn uh, 5 5 thẻ vàng trong trận đó còn uh, góc trận đó tới 20 quả góc thì anh em có thể vào cái mã tài thẻ góc được nha hai này gặp nhau rất là nhiều góc thì anh em thấy trong trận vừa rồi gặp nhau gần nhất thì hai tới 20 quả góc lần nha đó anh em thấy chưa thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn nha đây tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Chelsea chấp với một nha anh em còn tài xỉu thì 2,25 thì cái trận này anh em thấy cái lượt đi trên cái bảng đấu ngoại hàng Anh thì Chelsea cũng vẫn chấp với cái mã kèo là một mà Chelsea đang ăn với cái tỷ số là một không Nhưng cái trận này Chelsea cũng vẫn chấp một trên sân nhà của mình nhưng mà tỷ lệ là 2,25. Thì à, mình sẽ đi vào cái phần mà kèo thực tế trên trang cho tất cả anh em xem luôn nha. Đây là cái tỷ lệ kèo mà Chelsea đang chấp là một trái và tài xỉu là 2,25 trên trang thì anh em chỉ ăn được 8 thôi nha anh em nằm đội chủ nhà chỉ ăn được 8 và tài xỉu thì nó 2,25 anh em ăn 86 còn um, hiệp 1 hiệp 1 thì anh em có thể nằm mã kèo là Chelsea chấp 0.5 được nha đây đây là cái tỷ lệ kèo mà à, trên trang mình cho tất cả anh em xem luôn chứ không phải là mình xem trước trận đấu nha anh em thì đây là tỷ lệ kèo trên trang thì anh em thấy có rất là nhiều kèo thì anh em thấy ờ, anh em có thể nằm cái mã kèo Chelsea chấp 1 được nè và anh em nằm Chelsea chấp 0.5 hiệp 1 luôn cho mình còn tài xỉu thì anh em có thể chờ ra sân có đội hình chính thức thì anh em sẽ vào cái mã kèo tài xỉu thì nó sẽ dễ hơn nha thì anh em thấy trong trang có rất là nhiều kèo cho tất cả anh em bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký trang để anh em chơi còn tỷ số tỷ số thì anh em có thể lót những cái mã tỷ số giống như à, Chelsea chấp một trái thì anh em có thể lót cái mã tỷ số là không điều một điều dành cho Chelsea luôn thì um, giống như anh em đánh trên mà anh em dằn lại cái mã tỷ số thì tỷ lệ anh em nếu mà nó ra không điều một điều thì tỷ lệ anh em không lỗ luôn nha thì anh em chỉ có đường um, lỗ chút đỉnh thôi anh em lỗ like chút đỉnh thôi thì mình sẽ đi vào phần chốt kèo nha anh em chốt kèo thì anh em thấy trên cái mã kèo là mình chốt lên đây cho tất cả anh em là, là trên trừ một trái là kèo tròn trận nha trừ một trái mạnh tay anh em vào mạnh tay còn tài xỉu 2,25 thì anh em chờ ra sân à, anh em à, hạ đá nha tài xỉu thì anh em chờ có đội hình chính thức ra sân thì anh em hạ đá còn hiệp 1 kèo hiệp 1 thì anh em cứ quýnh trên hiệp 1 cho mình trên hiệp 1 chấp 0,5 và mạnh tay vào kèo trên hiệp 1 ờ, cho mình luôn nha